tầm 80 à, kg trở xuống là có thể ngồi vừa cái ghế này thì à, sau đây thì à, em sẽ đo một số cái kích thước để cho khách hàng có thể mua về ngoài việc lắp vào cái xe mới dựng ra thì có thể lắp vào những cái dòng xe mà ô tô của hãng đấy thì các bạn có thể mua về và ráp vào được cái ghế này nó rất là rẻ cho nên là à, đối với những cái ô tô đời cũ ấy, thì mua về chế vào cũng à, dùng tạm được còn đóng xe mới thì à, rất là ngon thì à, một số các cái kích thước à, như sau à, đối với cái ghế dòng à, thể thao này thì à, nó có ghế bản rộng là 43 44 cm cái à, ghế bên à, tựa đầu điều chỉnh này cũng tương đương đấy kích thước ngồi của cái ghế thể thao này thì lớn hơn một chút là 43 cm còn kích thước ngồi của cái dòng ghế bình thường này là 40 cm cái à, chiều cao lưng tựa của cái dòng ghế thể thao là 70 cm của cái dòng ghế à, có trượt à, rút à, trên cái đầu này cũng khoảng 70 cm hoặc thấp hơn đấy có thể điều chỉnh cái à, à, con trượt này xuống bằng cách bóp vào như này và tì xuống cái à, này xuống đấy thì à, tì xuống nó sẽ xuống như thế này đây là cái à, mặt trước của cái ghế mặt sau của ghế thì màu đen da của nó thì cũng tương đối là ổn như mình đánh giá thì à, cái chất lượng da này cũng khá là tốt đấy thì đây mình à, xé ra các bạn nhé một chút vì cái dòng này là ghế mới cho nên là mình, đây chất lượng da là cũng tương đối à, đối với cái dòng ghế mà à, dưới một triệu thì cái da nó chỉ tương đối thôi chứ không thể nào là ngon được bởi vì như các bạn đi bọc da thì các bạn cũng biết rồi à, để có một cái da ngon ấy, thì nó cũng rơi vào mấy trăm nghìn một bộ cơ thì à, đối với cái này dùng tạm là tương đối cái dòng ghế này nó vẫn lắp trên những cái dòng ô tô điện của Trung Quốc đấy dùng rất là ổn nó bố trí trên những cái dòng xe gọi là 100 triệu trở xuống là là khá là ổn à, còn à, đây là mình sẽ đo kích thước à, phần đáy trượt và gập của nó đây là cái chức năng ờ, khóa trượt này Đấy. mình chỉ cần kéo này là cái ghế sẽ gặp vào như thế này đây nó có thể ngả ra 180 độ được và gập lại đây là cái kích thước ờ, phần đáy của nó cái kích thước bề ngang đây các bạn nhé cái kích thước ờ, bề ngang của cái ray là 27 cm này đấy kích thước của cái lỗ này là 23,5 cm đấy là cái lỗ để bắt à, à, bu lon xuống dưới à, cái khung xe ô tô ấy này từ đây sang đây là 23,5 cm nhé còn cái lỗ à, từ trước về sau ấy của nó là 28 cm đấy 28 cm hai cái ghế này thì à, đều giống nhau thôi về kích thước phần đáy này đều giống nhau đây phần ray trượt này đều giống nhau đây và phần ray trượt này là giống nhau này kích thước à, ốc ngang đo ngang là 23,5 kích thước à, ốc tim ốc đo từ đường trước về đằng sau là 28 cm đấy cả hai loại này thì đều có ờ, trượt gập trượt thì các bạn ờ, lâng cái cần lên lên đấy thì nó có cái khóa ở đây đấy thì khi các bạn ờ, ấn cái cần như này thì cái khóa này nó sẽ mở ra mở cái khóa này ra thì các bạn có thể trượt cái ghế lên về trước về sau khoảng 15 20 cm gì đó rất là thoải mái dễ điều chỉnh thôi đấy còn à, khi các bạn ngả thì các bạn có thể ngả hết cỡ bằng cách là tì lưng vào cái ghế và kéo cái cần này lên đây khi ngả là các bạn có thể ngả hết như thế này được đấy đây là ghế ngả cái này thì rất là dễ lắp đặt thôi nó có bố trí phần ray ở đây rồi đây là phần lỗ bắt ốc đây này đây là cái lỗ này thì các bạn à, bắt cái ốc vào đây là vặn cái khung được đấy hiện tại thì bên em có hai cái mẫu ghế như này để các bạn à, mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983 818 955 đấy